ta đi vào lý thuyết đầu tiên mà cô muốn nêu lại cho các bạn đó là các loại góc liên quan tới đường tròn. Đó, các bạn phải thâu tóm lại toàn bộ phần lý thuyết của chuyên đề này. Được chưa? Các bạn phải nắm bắt được các góc liên quan tới đường tròn và cách tính số đó à số đo góc. Được chưa nào? Vâng, cô chia cột như sau. Cột đầu tiên là tên góc, cột thứ hai là định nghĩa, cột thứ ba là hình vẽ minh họa và cột tiếp theo đó là công thức tính số đo góc. Ok chưa nào? Vâng. Và bây giờ cô cho mình tiếp tục. Đầu tiên ta cùng nhau ôn lại góc ở tâm. Các con phải hiểu được là góc ở tâm là góc như thế nào. Các con cùng nghe nhé. Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường à tâm của đường tròn được gọi là góc ở à góc ở tâm. Được chưa? Vâng, góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn thì được gọi là góc ở à góc ở tâm. Hình vẽ minh họa như sau. Cô Lan cho đường tròn tâm ô. Được chưa? Hai điểm A, B thuộc đường tròn. Thì lúc này ta được góc A, O, B là góc ở đâu ạ? À, góc có đỉnh O trùng với tâm của đường tròn. Cung nhỏ AB và cung lớn AB. Đúng không ạ? Cung nhỏ ta đọc là AMB để phân biệt với cung à, cung lớn AB. Các bạn nhớ nhé.